phiếu một cái vị đáng quý vào tuần sau đúng không ạ thì uh, <clears throat> hôm nay À, trước khi đi qua view thị trường tuần sau chúng ta sẽ à, lược sơ qua một chút về thị trường hôm nay nha ừ, thị trường hôm nay thì các anh chị thấy là thanh khoản hôm nay á, thì nó đạt khoảng gần đâu đó khoảng gần 15 ngàn tỷ mình cho là 15 ngàn tỷ đi ha rồi à, và cái đáng chú ý ở đây là gì Đáng chú ý hôm nay đây là nước ngoài quay lại tiếp tục à, bán ròng ở 102 tỷ và tự doanh ngược lại tự doanh à, mua ròng 214 tỷ ở VPBank à, và quỹ VN30 đấy chỉ số VN30 này rồi à, chúng ta đi vào chỉ số VN30 ha à, VN Index rồi chỉ số VN Index hôm nay các anh chị thấy là VN Index hôm nay là có một phiên à, đạo à, gọi là thật ra thì thị trường hôm nay cũng không có biến động quá là nhiều đúng không ạ à, thị trường có giảm 4,48 điểm tức là cộng tương đương 0,35 phần trăm và thanh cái khối lượng hôm nay chỉ loanh quanh loanh quanh khoảng 607 triệu cổ phiếu được giao dịch đấy thì theo hôm nay nó thành khoản khá là thấp tuy nhiên hôm nay mình thấy có một số tín hiệu nó khả năng thị trường ở tuần sau nó là đạo chiều nhá chị nha mình nhắc lại là nó đạo chiều giảm phải có xu hướng thị trường nó yếu đi thì ở đoạn này thì mình nghĩ là các chị nên cân à, đối với thị trường tuần sau nhất là những phiên đầu tuần các chị nên cẩn thận đối với thị trường tuần sau nha nên cẩn thận à, hạn chế mua mới hạn chế mua mới ở thị trường tuần sau thì à, có một số cơ cộ mà ở à, tuần sau mà nó đáng chú ý anh chị có thể quan tâm à, lát nữa chúng ta sẽ đi vào xem những cái cổ phiếu nào đúng không ạ và những cổ phiếu nào nó đạt cái điều kiện uh, ở tuần sau vậy thì tuần sau các anh chị có thể chú ý được nhóm ngành nào uh, đối với thị trường tuần sau á, các, các anh chị có thể chú ý đến nhóm ngành chứng khoán này bất động sản thép là ba nhóm ngành chú ý mà các à, ba nhóm ngành mà các chị để chú ý ở tuần sau nha à. tuần từ ngày 22 tới ngày 26 ừ. Vâng. Thì thường tuần à, tuần từ ngày 22 tới ngày 26 là sẽ có ờ, ba nhóm ngành đáng chú ý ờ, mình vừa để trên các chị chú ý nha. Rồi à, tiếp tiếp theo là một số các cái cổ phiếu mà nó đáng chú ý tuần sau các anh chị chú ý này rồi à, thì hôm nay thì mình có lọc ra một số các cổ phiếu mà để các nhà chú ý các nhà đầu tư chú ý hôm nay thì đây là một số cổ phiếu mà mình để ở mình để trong room cộng đồng á các anh chị từ chú ý nha chứ tại vì à, các anh các chị à, không phải room khách hàng của mình mình mình mình gọi là bưng bát đến miệng mà ăn thì cũng kỳ đúng không tuần sau là cái tuần thằng à, cuối tuần cuối cùng của tháng 8 và bước vào à, cái tháng cuối cùng của quý 3 thì nhóm uh, chủ yếu các anh chị chú ý à, vào tuần sau là nhóm chứng khoán ngân hàng và một số các cổ phiếu trong ngành thép đấy để chúng ta sẽ lọc là lượt qua nha đây thì hôm nay mình có lọc vào đây chúng ta đi qua đi qua à, đầu tiên là cổ phiếu của nhỏ, cổ phiếu ờ, nhóm chứng khoán chúng ta có cổ phiếu nào là SSI Đúng không? SSI rồi SSI hiện tại thì ờ, hôm nay nó tạo một cái cây gọi là nó nó cũng không có biến động quá là nhiều ở ờ, phiên ờ, phiên tuần tới rồi nó vẫn gọi là tạm gọi là xuống đi ngang hôm nay thì không có tăng nhiều chỉ tăng 500 ờ, đồng thì không đáng bao nhiêu cả đúng không không đáng bao nhiêu à, và cái đối với con cổ phiếu SA mình cho rằng nó vẫn nó vẫn có thể mua được ở phiên tuần sau nha các chị à, tiếp cổ phiếu tiếp theo là VND VND thì nó vẫn là ở vùng nền của nó và vẫn đặt điểm mua vẫn cho vẫn cho điểm mua tuần sau à, và cái khối lượng thanh khoản của nó vẫn đang đang rất là thấp này đang thấp này nè. cái cái cái thanh khoản của nó đang rất là thấp đúng không và rồi à, mình nghĩ đối với tuần sau khả năng à, điểm mua nó vẫn là cho là vẫn vẫn đạt điểm mua an toàn để chị có thể cài nhạy ngân rồi à, tiếp theo cổ phiếu của um, APS APS thì à, hôm nay nó có một cái điểm bật với khối lượng khá là lớn này à, hôm ấy mình đã đẩy lên rồi các anh chị mua thì, thì cân đối mua nha có anh chị hỏi mình đã hỏi mình hơi hơi buồn cười lên uh, à, tại vì ở ờ, các bạn ở trong room cộng đồng chứ không phải là room khách hàng của mình nên các anh chị mình đẩy lên mình nhóm các anh chị các anh chị phải tự lọc và mua các anh chị hỏi có nhiều anh chị hỏi là mua giá nào mua khi nào mua được thì nó cũng hơi khó trả lời cho mình thực sự là hơi khó đúng không ạ không chỉ thì nó cũng kỳ kỳ mà chỉ thì nó cũng không sang ra, ra sao cả rồi à, đúng không ạ hôm qua khi xong qua mình đã đẩy lên rồi thì hôm nay các chị ờ, cân nhắc mua thì à, đây đây là cái room mình có đẩy trên room cộng đồng này room cộng đồng ở đây này Đó rồi à, HCM HCM thì hôm nay nó biến động không có quá nhiều giảm nhẹ tuy nhiên thì à, cây này các chị anh chị đã mua thì tự cân đối nhá mình thì mình không có nghĩ đối với con này nữa tại vì nó đã tăng một cây rồi và mua khúc trên thì nó hơi rủi ro một chút đúng không rồi à, BSI BSI thì nó cũng giống như HCM nó đã chạy rồi thì mình mình dòng tuần sau thì nó vẫn là cái dòng nó sẽ kéo mạnh đối với cổ phiếu BSI này à, rồi AGR hay là PSI à, cổ phiếu PSI á thì à, nó đã bật này, nó bật nhẹ này đúng không? À, tuy nhiên hôm nay thì nó có giảm nhẹ chỉnh, à, về chỉnh nhẹ nó cũng không đáng kể vì cổ phiếu này thì vẫn mình thấy mình, mình cho là cổ phiếu đẹp à, AGR AG thì vẫn đặt để mua đúng không? đúng vâng không? nó vẫn à, nó đã bật rồi nhưng mà vẫn anh chị nào mua có thể cũng có thể cân nhắc đối với phiên ở tuần sau nha các chị cân đối nhé rồi à, tiếp theo là dòng dòng nào nhỉ à, cổ phiếu à, là mình thấy hôm nay khá là đẹp nhưng mà không biết sáng nay nó có ổn hay không à, Vietcombank thì hôm nay nó tạo một cái cây rút chân nó, nó tăng lên nhưng mà nó đã tạo một cây rút chân này Vietcombank Đấy, đối với cổ phiếu Vietcombank thì cái kêu cái cây này các anh chị ờ, khoan ờ, xem lại đối với nó nha có thể có thể Vietcombank nó thể tái tích lũy ở vùng này thì ờ, đoạn này nó định đánh lên nhưng mà rồi dạ, nó lại đẻ xuống dòng tiền nó đẻ xuống nó không cho đánh lên khả năng là đổi lá nó đang nó đang chờ nó chờ sóng dòng là trở lại đó cổ phiếu à, Best Vietcombank rồi à, tiếp theo là cổ phiếu của à, ACB ACB ACB thì nó nó nó bắt đang cái vùng nền của nó và chưa có dấu hiệu để chạy, chưa có dấu hiệu để chảy Đấy, con này mình thấy đoạn này mình thấy nó hơi xấu à Techcombank Techcombank thì nó đang tái tích lũy thôi đúng không? khối lượng của thanh khoản của nó thì à, vẫn đi ngang thanh khoản thì không có tăng vẫn đi ngang gọi là tạm gọi là đi ngang đi Đấy. À, Vinhome Vinhome thì hôm nay là một cây khá là xấu thì uh, Vinhome với cây này mình loại nó ra khỏi cái, cái, cái rộ để khuyến nghị các anh chị nha các anh chị uh, không nên tham gia không không nên tham gia đối với cổ phiếu của dòng Vinhome nữa hôm, hôm nay thì cổ phiếu VIX thì cũng có một cái sự biến động đúng không? về đầu trong đầu phiên ấy, thì nó đạp lên nó đạp xuống nhưng mà cuối phiên nó lại kéo chân rút chân lên đây rút chân lên thì đối với dòng VIX thì các anh chị đi đánh tầm tới 3 tới 5 là đạt thôi tại vì các bạn thấy đoạn cái đoạn tĩnh điện nền này, này đạt đạt nó chạm nền vậy nó ngắn đấy mà thì từ, nó bật đoạn này thì nó cũng ngắn này nên các chị canh canh rút đối với những cổ phiếu này à, đối với cổ phiếu SAB SAB hôm nay thì nó đẩy ngược lên này, tăng không biết à, bảy tám phần trăm thì đối với SAB thì mình mình nghĩ các, các anh chị nên tuần sau các anh chị nên rút bớt ra rút bớt ra à, đầu phiên mình cũng sẽ rút bớt vào đầu phiên tuần sau nếu anh chị đã có thì à, canh rút ra mình thấy thị trường tuần sau là nó hơi không ổn này đó không ổn này nó rút bớt ra lợi nhuận rút ra rồi uh, coi nếu mà dòng tiền đó vào chúng ta bảo là cũng chả vấn đề gì cả rồi ngoài ra thì mình có lọc thêm một số cổ phiếu mà tuần sau các anh chị à, có thể chú ý như là uh, à, BCG Bamboo Bamboo Corp đúng không ạ Bamboo Corp thì đoạn này mình thấy vẫn đẹp và một khớp để ồ Đó. Dạ. đặt phương đặt phương đặt phương với cái cây biến động như hôm nay thì mình nghĩ các anh chị nên uh, cần phải quan sát nó thêm đặt phương thì cần quan sát nó thêm nha nó vẫn ừ, vậy là nó đi đi hôm nay là nó đi quá cái quỹ đạo mà chúng ta cho phép được rồi à, HAX và VPBank HAX HAX thì đối với tuần sau đối với cổ phiếu này tuần sau các anh chị quan sát nha à, nên cân nhắc đúng không ạ tuần sau nếu như mà phiên tuần sau thứ hai tuần sau nó thể sức mạnh tốt á thì tham gia đấy hoặc là dòng tiền nó vào thì các chị tham gia nha còn nếu dòng tiền nó có dấu hiệu mà nó không tham gia thì các chị rút ra nhưng mà mình thấy hát đây đoạn này là ổn các chị nha ổn á rồi VB Bank à vì VPBank hôm nay nó bật mất rồi VPBank à, mình thấy à, mình lọc cổ phiếu này tháng này thì nhưng mà hôm nay nó bật mất rồi đúng không nó bật rồi. bây giờ nói thì hơi muộn rồi. cái này mình lọc buổi sáng à, đối với VPBank lần này thì nó là một chỉ báo nó khá là à, để anh chị cân đối với đối dòng ngân hàng tuần sau, dòng ngân hàng tuần sau nha thì thì à, đến ngày chủ nhật đến tối ngày chủ nhật mình cũng sẽ ra một video về uh, lọc thêm một số cổ phiếu ngân hàng để các chị có thể canh điểm mua nha đây vì vanh đúng là này nó cũng dễ nhận thật bây giờ các bạn các chị thấy biết đâu này vòng nó biết đồng nhỏ dần này khối lượng nó ổn đúng không ổn rồi đây chúng ta phải bỏ cổ phiếu Vinhome ra đây qua khỏi danh sách rồi à, trên đây là một số các cái cổ phiếu mà các chị có thể quan tâm ở tuần thị trường tuần sau nhé thì à, thị trường tuần sau khả năng nó sẽ biến động anh chị lưu ý đó là cái mình nhắc lại là kêu lưu thứ, thứ nhất cái thứ hai ấy là đối với các cổ phiếu mình vừa khuyến nghị trên thì mang tính chất tham khảo và các anh chị phải xem xét lại coi thị trường chung nếu nó ổn thì các anh chị mới vào mua còn nếu thị trường chung nó không ổn thì các anh chị nên quan sát thêm bởi vì thị trường một khi thị trường nó không ổn khả năng nó nổ xong nó quay lại nó xịt là chuyện bình thường các chị hiểu không ạ vâng à, cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của mình à, anh chị nào um, muốn vào rom vip của Tuấn Tú thì liên hệ à, nhanh tay bốc máy gọi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình à, là 093 169 3579 Tuấn Tú và chúng ta sẽ cùng à, đồng hành trong giai, giai đoạn thị trường mà nó sắp tới nó uptrend và sẽ có rất là rất rất là nhiều cổ phiếu để trai ba mà để chúng ta tham gia giai đoạn tới vâng cảm ơn các anh chị à, à còn một quần đàn nữa là sắp tới đầu tháng 9 là mình sẽ mở một lớp học à, miễn phí về chứng khoán